à, nhân tiện ờ, có rất nhiều ờ, hàm để xử lý trong mạng các bạn có thể ờ, xem ở dưới đây và các bạn có thể thấy này ví dụ tôi nhấn vào bóp sau đây tôi nhấn ngoặc đấy định nghĩa của hàm ở đây luôn remove the last element tức là sẽ xóa phần tử cuối cùng trong mạng Xin chào các bạn Chào mừng các bạn đã đến với khóa học TypeScript cơ bản. Chúng ta sẽ tiến hành chữa bài vào hôm trước. Hôm trước là chúng ta sẽ điền vào dấu ba chấm, tạo một biến x và tắt tính năng kiểm tra kiểu. Thì chúng ta sẽ điền vào ba chấm ở đây là gì? Đấy chính là any chúng ta khai biến kiểu any cho x thì x sẽ có thể gán cho bất kỳ à, giá trị nào có thể gán cho string rồi à, chuyển qua số và uh, kiểu boolean chúng ta sẽ đến với bài học ngày hôm nay đầu tiên thì TypeScript có cú pháp cụ thể để nhập bảng chúng ta có thể ừ, gắn giá trị cho mảng lúc khởi tạo mảng hoặc có thể dùng hàm bút để thêm một giá trị ở vị trí cuối trong mảng hoặc dùng bóp để xóa đi phân tử cuối cùng ở trong mảng chúng ta sẽ đi vào phần thực hành đầu tiên thì à, chúng ta sẽ tạo mới một file new file ta đặt tên là mảng chấm ts đây chúng ta sẽ lưu cùng folder với các file này thì đầu tiên thì chúng ta sẽ học cách khai báo mảng chúng ta sẽ dùng cú pháp let tên của mảng tôi sẽ đặt là mở số Tôi là mảng số kiểu của mạng là kiểu string Và chúng ta sẽ khởi tạo sau đấy thì chúng ta sẽ bút dữ liệu vào một số cách bút chúng ta thêm là trụi một à xin lỗi các bạn bảng số chúng ta sẽ dùng kiểu là kiểu number rồi chúng ta sẽ là các số là một hai ba ở đây chúng ta sẽ in ra màn hình tất cả giá trị của mảng rồi chúng ta sẽ mở folder trong cmd chúng ta sẽ cùng thử chạy lệnh ở trong PowerShell ở trong TypeScript xem ok chúng ta sẽ có lệnh tsc mạng .ts như vậy là chúng ta chưa cấp quyền được để chạy à, lệnh cmd ở trong này tôi sẽ tìm hiểu và hướng dẫn các bạn sau bạn nào mà mới biết uh, biết cách uh, ừ, gõ lệnh ở trong uh, Visual Studio Code thì hãy comment bên dưới cho mọi người nhé chúng ta vào xem chúng ta sẽ review in file browser mở ở trong mục và chúng ta sẽ dùng cách cũ rồi cmd ở đây và chúng ta sẽ bắt đầu gõ lệnh tsc mạng mảng ts đã build thành công chúng ta sẽ chạy file node mạng js vậy là đã in ra ba phần tử của mảng 1 2 3 tiếp tiếp đến thì ta sẽ xóa thử phần tử của mảng đi bằng cấu trúc bốp à, nhân tiện à, có rất nhiều hàm để xử lý trong mảng các bạn có thể à, xem ở dưới đây và các bạn có thể thấy này ví dụ tôi nhấn vào bóp sau đây tôi nhấn ngoặc đấy định nghĩa của hàm ở đây luôn remove the last element tức là sẽ xóa phần tử cuối cùng trong ờ, mảng ok chúng ta sẽ cùng in ra bây giờ kết quả mong muốn của chúng ta sẽ là in ra chỉ số 1 và số 2 thôi vì số 3 đã xóa hết rồi chúng ta sẽ cùng build lại chạy xem kết quả thực tế có giống kết quả mong muốn của chúng ta không đây chỉ in ra hai phần tử thôi đúng như chúng ta đã dự đoán rồi từ khóa literally khi gắn cho mảng thì có thể ngăn mảng thay đổi giá trị tiếp theo thì chúng ta sẽ đi vào ví dụ với từ khóa read only đây từ khóa read only sẽ trước kiểu của ờ, mạng read only sau đấy thì ờ, các bạn có thể thấy là lỗi ngay ở dưới này priority put không thể tồn tại trong tay read only kiểu read only này thì sẽ giữ nguyên các ờ, phần tử ở trong màng ví dụ tôi tôi khởi tạo luôn là có một phần tử là không đấy rồi sẽ không thể nào put hoặc pop phần độc nữa này màng của chúng ta sẽ, sẽ chỉ có một phần tử là phần tử không duy nhất sự suy luận TypeScript có thể suy ra kiểu của một màng nếu mảng đấy có giá trị ok chúng ta sẽ cùng đi đến ví dụ cho uh, lý thuyết cuối cùng ở trong bài mảng của TypeScript này đấy là việc tự nhận kiểu ví dụ như ta sẽ không để kiểu number nữa chúng ta sẽ gắn giá trị như thế này thì à, mảng của chúng ta cũng sẽ tự hiểu đây là mảng số chúng ta sẽ cùng build và chạy xem nó hoạt động bình thường không đây là hoạt động bình thường mảng số mà chúng ta lại bút vào string thì sẽ là sao chúng ta hãy cùng test số 4 đi Đấy. hệ thống uh, biên dịch sẽ báo lỗi luôn là không thể thêm giá trị string vào một mảng number Chúng ta cùng đi đến với phần bài tập. Các bạn hãy điền vào chỗ trống làm sao cho chúng ta có thể khởi tạo mảng ở trong TypeScript.